Rồi ok, xin chào toàn thể anh em đang xem cái video này ha. Đó. Nay bên cơ sở lọc Phát Tài có cho ra bộ môn bài lỗi nha anh em, bài lỗi công ty. Anh em cũng đã chơi đã từng biết rồi á. Trên thị trường á có rất nhiều loại bài lỗi như bài lỗi tâm giác, bài lỗi ô vuông, bài lỗi số, bài lỗi móc câu, đó. Nhưng bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em là bài lỗi móc câu. Đó. Nếu anh em mình á muốn tìm hiểu cho kỹ á, muốn biết kỹ á, thì anh em mình sẽ liên hệ qua bên cơ sở mình nha cơ sở Lộc Phát Tài theo số điện thoại 0 0786 01 0786 04 đó bên mình sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 7 nha anh em đó anh em mình cứ nhấc máy lên và gọi điện coi mình đó bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em là một bài lỗi móc câu nha anh em đó đây mình sẽ khui cho một bộ bài mới can sờ cho anh em luôn mới nhập về đó ok cho anh em một bài lỗi không khác gì bài chợ hết bài lỗi móc câu nha anh em đó đó nó rất chi rồi giống ngoài chợ luôn ngoài chợ thì trăm phần trăm thì nó cũng 99 phần trăm nha anh em đó đây mình sẽ khui cho anh em xem ok cho anh em đó nó cũng có ba con theo như bài chợ luôn nha anh em đây nó không có ban theo như ngoài chợ luôn không khác gì bài ngoài chợ hết nó còn cứng y như ngoài chợ luôn không phải dẻo như loại bài hồi mấy năm trước nha anh em mấy năm trước thì nó rất chi là dẻo còn bây giờ là năm 2022 rồi mình nhập về lô, lô mới rồi nó cứng như bài ngoài chợ luôn nó đặt chỉ tiêu hơn nha anh em đó anh em mình muốn biết á muốn tham khảo à cứ lên tới bên mình tới tận nơi và mình sẽ cho anh em test được anh em lấy đó ok chưa anh em đó bây giờ mình sóc lên nè đó mình sóc lên vài cây mình sẽ chỉ cho anh em chơi mình nói mình sẽ chơi vài cây rồi mình mới chỉ cho anh em sau ha đó anh em mình nhìn kỹ nhìn rõ vào bộ bộ bài nha anh em đó màu sắc á, thì nó cũng không có khác gì hết nó cũng giống như nhau hết không có khác gì hết độ cứng cũng vậy luôn nha anh em độ cứng nó cũng vậy luôn đó màu sắc thì cũng không khác gì hết đó tại này là lô mới năm 2022 nha anh em bài lỗi móc câu nha anh em đó anh em nghe rõ và nhớ rõ là bài lỗi móc câu đó đây mình sóc lên vài cây rồi mình chơi cho anh em xem đó anh em xem nè em nhìn kỹ đi anh em nhìn kỹ cho mình nha đó anh em nhìn sẽ nhìn kỹ cho mình và anh em mình biết đây là con gì không nha như anh em không chơi chắc anh em cũng không biết đâu ha đây mình sẽ nói luôn mình lật luôn cho anh em xem ha đó như mình á mình đã thấy nó là con con số 5 rồi ha như anh em không chơi chưa biết tới thì chắc cũng không biết được đâu đó anh em mình sẽ xem hết cái video này rồi mình chỉ cho anh em tận tình ha rồi anh em sẽ biết đây số 5 con 5 nha anh em đó rất chi là uy tín luôn không có sai không có chật phát nào hết nha anh em lại con 5 nữa nha anh em đó không chật phát nào hết đường nào mà thoát được hết nha anh em đó con ba nha anh em đó anh em mình biết tại sao mình biết không anh em mình sẽ coi hết cái video này đi rồi mình sẽ chỉ luôn cho anh em ha tận tình luôn chỉ rõ cho anh em luôn đây con số 2 nha anh em đó ok không anh em mình nhìn kỹ coi anh em mình biết được nó là con gì không đó đây con xì nha anh em đó ok không đây con xì nữa nè đó mình làm hai cây nữa cho anh em rồi mình sẽ giới thiệu cho anh em mình chỉ tận tình cho anh em luôn ha đó anh em mình nhìn kỹ nha nhìn kỹ cái bài nha anh em mình biết được con gì không anh em mình chắc không chơi không biết đâu đó đây mình dở này con bảy nè con bảy nè làm cây cuối rồi mình chỉ cho anh em ha đó đây con chín nè anh em nè đó anh em mình thấy tại sao mình biết không đó bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em luôn nè đây bộ bài đây bộ bài mình đã biết được đây mình sẽ bóc ra con xì với con hai mình chỉ rõ chỉ rõ cho anh em luôn tại sao mình biết đó con xì với con hai mình lật ra đằng sau thường thường mình chơi xì dách hay xì tối gì đều là lật bài lại hết nên mình mới biết được nó sẽ ra con gì nha anh em anh em mình tin mắt nhanh tay thì anh em mình nhìn qua là anh em mình sẽ hiểu và sẽ biết đó bây giờ mình sẽ chỉ sơ qua anh em mình sẽ biết luôn đây anh em mình nhìn kỹ nha anh em đó đây con xì cái móc câu tại người ta gọi là bài lỗi móc câu đây cái móc câu nó bị nhạt mất cái dấu chấm ngay cái móc đó nó bị nhạt anh em mình nhìn nó khác nhau mấy cái khác là anh em mình sẽ biết đó móc câu này móc câu này móc câu này móc câu này anh em thấy không đây là con xì nó sẽ bị nhạt cái đầu tiên rồi cái thứ hai thì là sẽ là con hai cứ như vậy anh em mình điểm lên thôi đó điểm lên hết trên này luôn đó anh em mình điếm lên nó sẽ ra con gì con gì đó con xì là rồi mất cái thứ nhất này cái bên phải là là cái số 2 này là con số 2 này đó anh em mình thấy không thấy rõ không đó đây là con số 3 này số 3 là mất cái tiếp theo này bên dãy thứ ba này bên dãy số 2 này là cái số 3 này anh em mình cứ thế anh em mình điếm lên thôi đó ok chưa anh em mình lật luôn nè đó con xì con hai con ba này đó rồi mình lưu cho anh em biết cái cái lưu ý này á là con già nó sẽ đầy đủ hết nha anh em nó mình lấy cho anh em coi luôn nè con già nó sẽ đầy đủ luôn nha anh em nó không bị mất cái móc câu nào hết đó anh em nhìn cho kỹ nè đó đầy đủ luôn nha anh em không bị mất dấu nào hết là con già ok cho anh em nó chỉ là như vậy thôi anh em mình chơi anh em mình lên tận nơi test ok đó rồi mình nói thêm vài câu nữa ha cái bên mình cơ sở mình lọc phát tài có bán như bộ môn tài xỉu bồ cua đó máy đánh bài sóc đĩa kính nắp kính ốc chồng đó cũng có bộ môn như game trên điện thoại sát bà lay bất kể loại game trên điện thoại sát bà lay luôn nha em tàu cua tài xỉu đó bên mình đều hát được hết đều lấy được luật bột luật hết nha anh em đều cho ra luật được cho anh em chơi hết nha đó ok ha rồi ok ha chào toàn thể anh em ha